Chào mừng mọi người quay lại kênh à, Trịnh Trung người lao động partner của mình nha Trước khi xem à, video thì xin mọi người một like Một đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình cái video này đến nhiều người Mình có động lực làm những video tiếp theo Thì cái chủ đề của video hôm nay là lịch sử ra đời của người DJ Cái này cũng có nhiều anh em tìm hiểu cũng đọc qua những à, internet này nọ rồi nhưng mà mình làm cái video tổng hợp để cho những anh em nào chưa biết bạn tham khảo cũng như là đọc thêm thì DJ mình đều biết nó là cái tên viết tắt của cụm từ cây được hiểu là một người chuyên làm công việc lựa chọn và phát đi các bản nhạc được ghi âm từ trước cái uh, nghề DJ này suốt xứ của nghề này là được người dân Jamaica nghiên cứu và ờ, chơi trong những thập niên 50 của thế kỷ trước Tuy nhiên à, đến cuối thập niên 60 thì khi được DJ à, được du nhập vào Mỹ ấy, thì mới thực sự nở rộ và phát triển. Công việc của DJ thì là đang được rất nhiều người tranh luận là người bật nhạc hay là người hòa âm. Có nhiều người cho công việc đấy rất là dễ dàng như là bật những bản nhạc có sẵn nhưng mà không phải ai đã làm nghề đều biết là đều phải trải qua một quá trình học hành à, rất là nghiêm túc và khổ luyện khổ luyện thì có những có người à, chơi tốt có người chơi không tốt nó tùy thuộc năng khiếu cũng như sự à, tìm tòi và phát triển của từng người các dây đầu tiên xuất hiện từ thập niên 30 của thế kỷ trước khi các hiệu âm thanh bắt đầu được à, ghi lại trên các gọi là ghi âm ấy, trên các cái đĩa và các cái, cái băng đĩa và sau đấy là cái sự xuất hiện của cái máy phát đĩa mình hay gọi là đầu đĩa ấy. thì nhạc DJ lúc này được tuyển để phụ trách việc phát nhạc từ các thiết bị ấy vào trong các sàn nhảy ngày xưa những cái sàn nhảy cổ điển ấy Tuy nhiên, một số ý kiến thì lại cho rằng những DJ đầu tiên làm việc cho các đài phát thanh với công việc chủ yếu là chọn các bài hát bản nhạc được ghi lại trên cái đĩa phát trên sóng phát thanh để tiếp cận khán à, giả DJ thì mình đều biết là nó có cái anh em mình có nhiệm vụ chính là khuấy động không khí trong quán bar vũ trường bằng cách pha trộn hay còn gọi là mix nhạc đấy mix nhạc thì à, cái bài nhạc thì không phải bài nào tempo cũng giống nhau anh em đều biết mình chỉnh tempo cho nó cùng một nhịp gọi là BPM ấy và theo những cái à, sáng tạo tùy mọi người theo theo một cái trình tự nhất định và theo cả những cái sở thích của cái khách ở trong cái quán bar cũng như mà mình chơi nữa cái nghề DJ thì là được một cái nghề mà rất nhiều anh em trẻ tuổi yêu thích và ngưỡng mộ nhìn bề ngoài thì chất là bóng bẩy cho rằng nghề là một nghề nhàn chỉ cần xoay đĩa chỉ mixer lên xuống là xong như ý trước mình nói thực tế thì chơi à, nhằm cách hoàn chỉnh kinh nghiệp thì mỗi DJ phải trải qua một trình học tập và rèn luyện rất là gian khổ những DJ đầu tiên của Việt Nam có thể kể đến như là anh Phát Bi bây giờ đang định cư ở Mỹ anh đã đang đem cái nghề DJ này du nhập Việt Nam sau đấy là có những cái lớp như là bây giờ nhiều bạn trẻ không để ý như là anh Long tóc dài này anh Ngọc Bộ Đội này và anh Trương Ờ, sau này nữa thì có nhiều cái lứa như là định Stanley rồi là vân vân và vân vân và rất rất rất nhiều DJ bây giờ của Việt Nam cũng có tên tuổi và sống được bằng nghề thì vừa xong mình vừa tóm tắt cái lịch sử cũng như là cái sự ra đời của nghề DJ anh em à, xem video thấy vui thì cho mình một like nhé cho mình một đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình cái video để mình có động lực làm nhiều video tiếp theo đến đây video nó cũng chưa phải dài nhưng mà mình xin phép kết thúc tại đây để anh em xem đỡ nhàm chán hẹn gặp anh em trong những cái video tiếp theo mong được sự hưởng ứng nhiệt tình của anh em xin chào và tạm biệt